À, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với xem kèo bóng là có tiền Và ngày hôm nay à, chúng ta lại tiếp tục với những cái trận đấu Và à, hôm nay thì à, rất nhiều những trận đấu giải khắp ở châu Âu anh em à, Cả năm giải đấu hàng đầu châu Âu sẽ diễn ra vào buổi tối ngày hôm nay Và trước khi đi đến với phần nhận định cũng như là soi kèo trận đấu ở giữa Manchester City và Brighton and Hove thì mình uh, trước hết mình cũng xin chúc mừng tất cả những anh em ở trên kênh cũng như là anh em trong nhóm ngày hôm qua thì mình uh, chỉ có đẩy cho anh em một trận đấu thôi đấy là trận đấu giữa Mai 05 và Con thì uh, trận này mình cũng đẩy cho anh em một kèo đấy là cái kèo tài 225 thì anh em chúng ta cũng đã chiến thắng được với cái cây má kèo uh, tài 225 khi mà Mai 05 đánh bại Con với tỷ số là 50 còn ở trong nhóm thì mình cũng đẩy cho anh em là ba trận đấu nữa dạng sáng ngày hôm nay thì có ba trận đấu mà anh em có đến tận ba trận đấu cơ à, ba trận đấu là trận đấu giữa Mai 05 và Con này vào lúc 1 giờ 30 cũng như là sau đấy 15 phút thì là trận đấu giữa Juventus và Empoli và Paris Saint-Germain và Ajaccio thì cả ba trận đấu này thì anh em chúng ta toàn thắng anh em um, chúc mừng tất cả những anh em trong nhóm ngày hôm qua chúng ta đã chiến thắng rực rỡ cũng như là kiếm phải gọi là uh, uh, gấp 3 lần ngày công rồi anh em ạ trận đấu giữa Brighton uh, à, xin lỗi anh em trận đấu giữa Paris Saint-Germain và Ajaccio ấy thì mình có cho anh em đấy là đi cái kèo Paris Saint-Germain chấp 1.75 cũng như là cái xỉu 3.25 và cái xỉu 4 thì anh em chúng ta cũng đã bú được uh, full ba cái mã kèo ở trận Paris Saint-Germain cũng như là ờ, Ajaccio uh, rồi và trận đấu giữa Juventus và Empoli ở trận đấu giữa Juventus thì uh, vào uh, hiệp 1 cũng như là nửa đầu hiệp 1 thì uh, Juventus đã hạ kèo xuống chấp 1 thì mình cũng đã cho anh em đi cái kèo đấy là Juventus được chấp 1 này, Juventus chấp 1 Empoli cũng như là cái tài trận. Và tuy nhiên thì trận đấu này thì chúng ta lại uh, khá đen khi mà bị mất một cái kèo thẻ, kèo thẻ uh, lúc đấy mình vào là 4.5 thì uh, tổng uh, thẻ của cả trận là 4 thôi thì anh em chúng ta mất cái kèo thẻ. Tuy nhiên thì chúng ta cũng đã chiến thắng được hai cái mã kèo chính đấy là cái mã kèo chấp cũng như là cái mã kèo tài cả trận. Thì uh, trận đấu này thì chúng ta cũng chỉ ăn được một kèo. Đó, và trận đấu giống Mai 05 thì chúng ta lại hút full hai mã kèo đấy là Mai 05 chấp uh, con 0.25 cũng như là cái mã kèo tài mình đã chốt trước trận đấu cho anh em. Đấy thì tổng kết là ngày hôm qua ba trận đấu và chúng ta chỉ thua đúng mỗi một kèo đây là cái kèo thẻ của Juventus và Empoli thôi. Đấy, chúc mừng tất cả những em ở trong nhóm ngày hôm qua chúng ta đã chiến thắng rực rỡ nhá. Còn bây giờ thì lại quay trở lại với những trận đấu hấp dẫn của buổi tối ngày hôm nay. Trận đấu mình sẽ làm cho anh em đó là trận đấu giữa Manchester City và Brighton and Hove. <coughs> à, trước trận đấu này thì uh, vào lúc uh, 16 à, giờ uh, 18 giờ 30 sẽ là trận đấu giữa Nottingham Forest và Liverpool thì chắc là trận đấu này thì mình sẽ đẩy cho anh em trong uh, à, trong nhóm thôi. Và còn rất nhiều những trận đấu khác mà chúng ta có thể đầu tư ngoại trừ là cái giải ngoại anh mà anh em còn đó là La Liga cũng như là Bundesliga Bundesliga thì buổi tối ngày hôm nay còn có đấy là Bayern Munich cũng như là Borussia Dortmund và kể cả Albi Leipzig cũng sẽ đá uh, trong uh, buổi tối ngày hôm nay đó và ở cái giải Serie A thì anh em chú ý đó là có trận của Milan cũng như là Monza nữa và ở League One thì có đến là Olympic Lyon và uh, Montpellier đây cũng sẽ là những cái trận đấu mà khá hấp dẫn để anh em chúng ta uh, có thể chú ý mà đầu tư anh em nhé không phải là cứ giải đấu lớn nào hay là giải đấu nào hấp dẫn thì anh em chúng ta xem đâu quan trọng là uh, những người mà bếp thủ cũng như là chơi bóng của mình thì trận đấu nào ngon ăn thì anh em chúng ta vào là hợp lý nhất để chuyển đến với trận đấu chính của chúng ta ngày hôm nay trận đấu giữa Manchester City và Brighton and Home uh, Manchester City đã bị chặn đứng cái chuỗi chiến thắng rồi cũng như là cái chuỗi bất bại của mình khi mà họ đã để thua Liverpool ở cái vòng đấu trước với tỷ số tối thiểu là 1-0 và đó cũng là một cái dớp mà từ đầu mùa giải đến bây giờ rồi đầu mùa giải ở các cúp FA thì Manchester City cũng đã thua Liverpool với tỷ số là 3-1 với còn với Brighton and Hove sao đang là có một cái phong độ ờ, bị chững lại sau những chiến thắng cũng như là những cái bất ngờ của Brighton and Home và một cái màn chạy đà cũng khá là ấn tượng ở đầu mùa giải thì bây giờ họ lại bắt đầu chững lại với những trận hòa và những trận thua à, đây cũng à, đang là thấy có một sự hụt hơi nào đấy ở Brighton and Home tuy nhiên thì một đội bóng tầm trung mà hiện tại bây giờ đang xếp thứ 8 của ngoại hạng Anh thì cũng đó là một cái gì khá là ấn tượng rồi anh em còn với Manchester City thì sao uh, Manchester City uh, ở cúp C1 thì chắc là chắc chắn gần như là họ có một suất vào đá vòng loại rồi vì vậy nên là cũng không cần phải quá tập trung quá nhiều vào cái giải đấu C1 nữa mà bây giờ phải tập trung vào giải đấu ngoại hạng Anh khi mà họ đang thua Arsenal với 4 điểm Tuy nhiên thì lực lượng của Manchester City khá dày Tuy nhiên họ vẫn đang thiếu vắng một số những cầu thủ ờ, của ngày hôm tối ngày hôm nay Đó là ờ, Kevin Phillips cũng như là Joe Stone và Kay Walker đang bị chấn thương à, Nói một chút về cái tân binh của họ đấy là Philip Thì đầu mùa giải đến giờ anh cũng đang thi đấu khá, khá là ít trận Cũng như là bị dính chấn thương khá là nhiều Chúng ta cũng chưa thấy được rằng cái màn thể hiện cũng như là cái uh, sức gọi là cái sự thuyết phục ở cái mặt uh, mặt trận ở trên sân của Kevin Phillips. À, tuy nhiên thì uh, với đội hình Man City thì uh, cũng là có rất nhiều những cầu thủ khác cũng như là đội hình khá là dày. Vì vậy đây cũng sẽ là một lợi thế của Manchester City trong cái năm nay khi mà một cái năm mà uh, rất nhiều những cái giải đấu diễn ra liên tiếp và cái mật độ thi đấu của các câu lạc bộ rất dài. À, hiện tại thì cái kèo handicap đang là Man City chấp uh, Brighton and Home 2 hai anh em cũng như là hiện tại cái tài đang là ba hòa cái tài đang là ba hòa một cái mức tài mình nghĩ là đối với hai đội bóng này uh, Brighton and Home đá với đội bóng nào cũng thế thôi kể cả mạnh hay yếu thì họ vẫn cứ là chơi một lối chơi tấn công cống hiến anh em ạ vì vậy nên là mình nghĩ rằng đây sẽ là một trận đấu rất hay cũng như đáng chú ý để anh em chúng ta xem sau đấy thì à, xem xong trận đấu này thì chúng ta sẽ đến những trận đấu tâm điểm đấy là Chelsea và Manchester United đúng không đúng sẽ là một buổi tối khá là hấp dẫn đây à, với uh, những gì mà Brighton and Home đã thể hiện cũng như là Manchester City bây giờ họ cần một chiến thắng vì vậy mình nghĩ rằng trận đấu này sẽ là trận đấu có nhiều bàn thắng tuy nhiên thì cái kèo chấp mình đang đánh giá là khá là cao khi mà Manchester City chấp 2 Brighton and Home không phải là một đội bóng yếu anh em à, trong uh, uh, năm nay họ đã thể hiện rằng là họ sẽ uh, là một đội bóng có thể cạnh tranh vào ở ờ, những cái vị trí cũng như là những cái top để dự đi dự cúp C2 trong cái năm uh, năm, năm sau anh em. Và chuyển đến một chút nữa đây là hiện tại đang là cái kèo thẻ, kèo thẻ đang là 2.5 cũng như là cái kèo tài góc đang là 10.5. Uh, mình nghĩ rằng uh, cái kèo góc này thì khoan đã đi anh em Manchester City đá góc cũng khá là phập phù còn Brighton and Home Brighton and Home thì uh, lại khác Brighton and Home thì họ tất nhiên rồi họ vẫn đang tập trung vào cái trung phong cắm của David Welbeck vì vậy nên là uh, ờ, David Welbeck thì uh, có chơi uh, tốt về đầu hơn vì vậy nên là kiểu đá các Canada sẽ là kiểu đá mà mình nghĩ rằng Brighton and Home sẽ áp dụng trong cái trận đấu này và cái kèo góc 10.5 kèo góc 10.5 thì chắc là uh, khi nào trận đấu bắt đầu thì anh em chúng ta hãy vào tuy nhiên thì cái kèo chấp góc cái kèo góc thì uh, anh em chúng ta có thể uh, chú ý một chút về uh, Brighton and Home anh em nhé và trận đấu này thì Brighton and Home có sự thiếu vắng đấy là của Mode cũng như là có thể sẽ có sự trở lại của uh, Levi Kowi cũng là một cầu thủ uh, tiền vệ khá là hay tuy nhiên rằng uh, với cái trận đấu này thì mình nghĩ rằng anh em chúng ta nếu mà cái kèo sáng nhất thì anh em chúng ta sẽ đi cái kèo đấy là tài ba hòa từ đầu là sẽ là ổn áp nhất anh em nhé tài ba hòa và đây sẽ là cái mã kèo duy nhất mà mình sẽ nốt cho anh em thôi còn cái kèo chấp cũng như là những cái kèo khác thì chắc là phải đợi khi nào trận đấu bắt đầu thì anh em chúng ta đi nó sẽ an tâm hơn rất nhiều đấy còn uh, những anh em nào mà thật sự muốn đầu tư những cái trận đấu khác cũng như là muốn